hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Hôm nay mình sẽ cùng với anh em đi thử BC5 với nhân vật Run Grocer là một nhân vật mới xuất hiện ở trong season 16 Thì với cách build của ngày hôm nay của mình như sau Mình sẽ build nhân vật Run Grocer của mình với tên là 462 Agi sẽ là 813 và NE là 472 Thực chất ban đầu mình muốn build Strength 462, sức mạnh 462 chỉ để mang được vũ khí 1100 nhưng mà sau này mình muốn giữ level em đó để đi BC năm nên mình không muốn up level lên nữa nên bây giờ hiện tại strain của mình khá là thừa và mình tăng agi lên khá cao để vừa có thể được KS cộng cũng như là có được một lượng đẹp để vừa có thể được đi BC vừa có thể săn bot thì ở video ngày hôm nay mình sẽ đi cùng với em nó đi BC5 và nếu như có dịp mình sẽ cùng em nó đi săn thử các bot để thử xem sức mạnh của em nó có thể trụ được bot hay không và cũng như lượng đam gây ra có đủ để cứu bot nhanh hay không hay là quá yếu và đồ mình mang bây giờ chỉ là một set Ahara cộng 11 level 800 một cặp vũ khí XBA Speak một cặp ring cùi ở ờ, ring cực kỳ cùi luôn một cây win quần que cộng 13 ồ oh, bạn này muốn PT với mình ok thôi và một cái đại quỷ tao của mình thì không có không hề có boutique à, nha nhé. sử dụng bleeding và mình sẽ sử dụng là con phượng hoàng này để thay cho con sói để có được lượng đam ok hơn bây giờ mình sẽ cùng với em nó đi thôi để xem mình và nhân vật này xem ai là người kêu cầu nhưng mà mình nghĩ vẫn là mình mà thôi ngoài ra mình sẽ ưu tiên mình sử dụng thêm book là super blast để tăng thêm được tích cũng như là lượng đam rồi mình đi hơi chậm rồi câu câu câu câu đây đây đây sẽ ảnh hôn và sử dụng thêm bút lượng đam của mình là chín 97 khá là thấp Ồ, nhưng mà đã được cọc tiếp nào chấp bàn để cộng trước luôn rồi chấp ép bắn cộng trước 75 mắc kêu 95 mắc bạn còn khá là nhanh không để hồi nào và còn cộng 15 của mình mà thôi bây giờ chúng ta cũng đi về trả quét nào con tên tắt khảo tu let's go let's go khi anh em đi lưu ý với nhân vật quân sơ mà đi BC để kf thì anh em nên để ý vào cục plasma thì là skill này nó sẽ gây đam cho cổng cũng như là tường khá là nhiều và lượng đam gây ra cực kỳ dày nha anh em mình có thể bắn một cục thử anh em xem này đây là rất nhiều đăng ok mình sẽ phải trả tổng để cho bạn này trả ok và mình nhận được là gì một reader box và một sheet và đây là bảng uh, master của mình cũng như là master cộng mình sẽ build vào 10 điểm plasma và dồn các điểm còn lại vào blue team